À, xin chào tất các anh em, chào mừng tất các anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình anh em nhé Và nếu như anh em nào lần đầu xem video trên kênh youtube hoặc sẽ thì nhớ nút subscribe đăng kênh youtube cũng như bật nút chuông vàng nữa cho tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ xe nha và trong video ngày hôm nay, Hoa xe lại chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em quá kiếm coi dạng mới luôn anh em nhé thì hướng đến đăng ký tài khoản đấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha khi em click bấm chọn anh đó, thì nó sẽ được giao diện như này. Thì giao diện mặc định là tiếng Anh, em nào tiếng Anh chưa tốt ấy, em quan sát góc phải trên cùng, em nhấn biểu tượng dấu ba chấm dọc cho mình nha. Kế tiếp chọn dịch này, thì Anh, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nha. Ok, đầu tiên nhất là mục số điện thoại, em tiến hành nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc với nhau.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 Thì đây chính là giao diện trang chủ của app này. Và chia thêm với anh em ấy là app này ra mắt vào ngày 2 tháng 11 năm 2021 nha. Tức là đã ra mắt được tầm khoảng là 4 tháng rồi anh em ạ. Nên chỉ vì thế thì anh em có thể tham khảo ha. Ok và đối với app này chúng ta sẽ thành nạp tiền, nạp tích vào để có thể kiếm tiền, kiếm tích ha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? em quan sát góc dưới màn hình này ở đây có mục nạp điện em bấm chọn cho mình nha thì em quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã qr cũng như là địa chỉ ví tiết của anh em trên app này nha em nhấn vào copy red để lấy sao chép địa chỉ này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Cholet, rồi Alert, vân vân và Moneha kế tiếp chuyển tiền địa chỉ bên này để tiến hành nạp tiền nha ok bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để em quan sát diễn dùng nha thì ok, đây chính là ví điện tử Binance của mình. Tí chỉ thêm anh em nào chưa có khoản Binance thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Khi em đăng ký qua link đó thì sẽ giảm ngay 10% phí dịch ha. Thì ở giao diện trang chủ Binance, anh em nhấn mục ví ở góc bên phải dưới cùng cho mình này. Kế tiếp chọn Root nha. Sau đó ở ô tìm kiếm anh em tìm kiếm cho mình từ khóa là đồng coin đấy ha. Kế tiếp chọn gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này thì này sẽ là một giao diện đặc tiền như này thì đầu tiên thứ nhất là mục địa chỉ anh em tiến hành dán địa chỉ vì tết vừa nãy chị em kia vào đây ha thì mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là tron tdc 20 ha sau đó anh em tiến hành nhập số tiết anh em muốn nạp vào mục số lượng này dù đây mình nạp 100 tx chẳng hạn này rồi anh em lưu ý nhá là min nạp chị em kia sẽ là 5 tx ha sau đó anh em quan sát ở mục số tiền số tx anh em nhận được của chị em kia sẽ là 99 tx nha tức là phí mạng lưới ở đây là một tx đó sau đó anh em nhấn vào nút ở góc bên phải trong cung này kế tiếp chọn xác nhận cho mình ha sau khi chuyển tiền chuyển 100 thấy thành công rồi em quay chuyển app và nhấn mục recharge completed để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha ok mình sẽ loát lại trang này thì em quan sát này ở mục total balance là mình đã nạp 99 tích thành công vào app này rồi nha thì đó là cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ ok tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nha anh em nhấn mục grab này thì em có sẵn này ở mục unfinished order ở đây là số 3 nghĩa là sao là sau khi anh em hoàn thành xong ba đơn hàng anh em có thể rút tiền được nha ok ở đây anh em nhấn continue cho mình này anh em nào mới thì anh em nhấn vào grab nào nha kế tiếp anh em chọn pay cho mình này ok sau đó anh em tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu giúp chúng ta tạo quản vào đây ha kế tiếp chọn confirm để xác nhận này rồi anh em chờ một phút 30 giây để chúng ta tiến hành đặt đơn hàng này nha sau khi đặt đơn hàng thành công rồi thì đơn hàng này sẽ vào mục completed tức là đơn hàng đã hoàn thành này. Ok thì sau khi chờ xong 1 phút 30 giây rồi thì à, mình đã đặt xong một đơn hàng rồi nha. Tiếp tục mình sẽ đặt hai đơn hàng còn lại ha. Anh em vẫn quay trở lại một Grab này. Kế tiếp chọn Grab nào ha. Chờ 5 giây này. Rồi kế tiếp mình nhấn vào Pay này. Nhập vào khẩu đăng nhập ha. Kế tiếp chọn cơ phương để xác nhận này. Ok chờ 5 giây anh em nha thì ở đây mình thiếu 11 tx nữa thì mình sẽ tiến hành nạp tiếp nha mình nhấn recharge rồi nạp này ok sau khi nạp xong rồi em quay trở lại và nhấn vào recharge completed để xác nhận rằng mình đã nạp tiền rồi nha loát lại trang này ok như vậy mình đã đang đặt xong đơn thứ hai rồi nha anh em vẫn chờ một phút 30 giây để tiến hành đặt đơn thành công này rồi tiếp nữa thì mình sẽ đặt đơn cuối cùng đơn thứ ba nha anh em nha anh em vẫn tiếp tục nhấn vào grab now này vẫn tiếp tục chờ 5 giây rồi sau đó nhấn vào pay ha nhập vào cổng đăng nhập này kế tiếp chọn cương phương để xác nhận này ok anh em chờ hết 1 phút 30 giây nha ok anh em chờ này còn 9 giây còn 8 giây 7 giây nữa này là mình sắp đặt xong đơn thứ ba ha rồi là mình đủ điều kiện để có thể rút tiền rồi nha ok như vậy mình đã đặt xong cả ba đơn rồi nha kế tiếp anh em nhấn vào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 dán địa chỉ ví tiết của anh em trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, rồi Alert, vân vân và mười hạn. Ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví tiết của mình trên sàn Binance này. Sau đó kế tiếp anh em sẽ nhập mật khẩu lên nhập, mật khẩu giúp chúng ta tạo tài khoản vào đây ha. Và cùng nhấn vào confirm để xác nhận rút tiền này. Tiếp này sẽ thông báo là withdrawal successful, tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình, xem tiền, xem credit của mình đã được cộng hay chưa ha. Thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 138,85 TX rồi nha. Anh em thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này. Sẽ có số TX em nhận được của nhà mạng lưới ví nạp tiền rồi địa chỉ TX của nhà thời gian tiền về nha. Đó anh em thể quan sát thấy ha.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 Bye bye. Xin chào.